Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng cánh đồng chum Siêng Khoảng, kỷ niệm năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam Lào, 60 năm Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao, sáng ngày 20 tháng 5 tại Nghệ An, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng chum Siêng Khoảng, thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Đoàn chủ tịch dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Thượng tướng Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tiến sĩ Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Cùng dự có các đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Nobiha Tông vao Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Siêng Khoảng và các đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, các sở ban ngành trung ương và địa phương. Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương hai nước Việt Nam và Lào, Liên quân Việt Nam-Lào tiến hành và giành được thắng lợi to lớn trong chiến dịch phòng ngự cánh đồng chum Siêng Khoảng. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng Lào, tạo thế phối hợp trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Chiến thắng cánh đồng chung riêng khoảng mùa mưa 1972 in đậm mốc son trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam là một trong những biểu tượng sinh động của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào, Lào Việt Nam Chiến dịch cánh đồng chung siêng khoảng diễn ra từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 11 năm 1972 với sự đồng lòng giữa quân đội nhân dân hai nước Việt Nam Lào nhằm tiêu diệt tổng thể sinh lực địch. Trải qua 4 đợt chiến đấu với 244 trận đánh lớn nhỏ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của mùa mưa, quân tình nguyện Việt Nam cùng quân và dân Lào đã hiệp đồng chiến đấu, mưu trí anh dũng, loại khỏi vòng chiến đấu gần 6.000 tên địch, đánh bại 8 binh đoàn cơ động, 3 tiểu đoàn quân Thái Lan, bắn rơi 38 máy bay, thu hàng trăm súng các loại. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung siêng khoảng vẫn còn nguyên giá trị quá trình phối hợp chiến đấu cùng với quân và dân Lào giữ vững khu vực cánh đồng chung siêng khoảng đã tiếp tục bồi đắp, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Lào, củng cố niềm tin của hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc. Trong chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ và Tây sang, góp phần làm phong phú thêm một bước về lý luận và nghệ thuật chiến dịch Việt Nam, thể hiện bước trưởng thành lớn về nhận thức tư tưởng trong tác chiến phòng ngự hội thảo này để ôn lại những giá trị vinh quang mà thế hệ trước đây đã đạt được, nhưng cũng gợi mở cho chúng ta những suy nghĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết Việt Nam trên một địa bàn chiến lược này trong thời kỳ mới. Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương, các nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội – các tham luận đã tập trung luận giải nhiều nội dung cụ thể với nguồn tư liệu phong phú, tiếp cận đa chiều, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, khẳng định thành công xuất sắc trong lãnh đạo điều hành chiến tranh cách mạng của Đảng. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại mẫu mực hiếm có giữa Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong thời kỳ mới.